dạng toán số 1 lũy thừa với số mũ nguyên thì trong nguyên thì có nguyên âm và nguyên dương đúng không vậy thì chúng ta sẽ đi lần lượt với lũy thừa nguyên dương thì như thế nào với lũy thừa nguyên âm thì như thế nào và các tính chất của lũy thừa đầu tiên lũy thừa với số mũ nguyên dương được chưa lũy thừa với số mũ nguyên dương thì chúng ta có này đây là phần lý thuyết của lớp 6 và thầy nhắc lại, các em chú ý nha, nhắc lại thôi. Chúng ta có A mũ N thì chúng ta được viết A nhân A nhân, nhân cho đến có N số, số hạng A. Thì khi đó tránh việc viết dài như vậy, người ta viết gộp lại thành A mũ N với A là cơ số và N là n là lũy thừa được chưa và ở đây có n thừa số a n thừa số a hiểu chưa đấy thì ở đây n là thuộc thuộc số nguyên dương z cộng và chắc chắn là n phải lớn hơn một nếu như n bằng một thì viết là a mũ một, đúng không đấy và chúng ta quy ước là a mũ một bằng a cái này thì các em đều biết hết rồi bây giờ thầy chỉ nhắc lại thôi đây là lũy thừa với số mũ là nguyên dương còn trường hợp lũy thừa với số mũ không và lũy thừa với số mũ là nguyên âm thì chúng ta sẽ có đây <clears throat> a mũ không thì bằng một với mọi a khác không chú ý nha bắt buộc phải a khác không được chưa còn trường hợp đó là a mũ mũ âm giả sử đó là a mũ n với n là thuộc nguyên dương nhá thì khi đó a mũ trừ n thì là trừ n tức là âm rồi đúng không a mũ trừ n thì chúng ta viết lại thành một trên a mũ n nhớ nha nhớ là một trên a mũ n với a là phải khác không nhưng ngược lại nếu như là một trên a mũ trừ n thì chúng ta cũng có thể đảo lên trên từ nó sẽ thành là a mũ a mũ n được chưa vậy thì bây giờ một cái lũy thừa bất kỳ nha các em muốn đổi nó từ trên tử xuống dưới mẫu hoặc từ dưới mẫu lên trên tử thì các em chỉ chỉ cần thêm dấu trừ vào vào mũ của cái lũy thừa đó đúng chưa đấy chỉ cần thêm dấu trừ vào mũ của lũy thừa đó đấy vậy thì cái phần lũy thừa này